Anh chàng này tên là Sori, là người từng được quỷ giữ nuôi dưỡng huấn luyện. Sau khi vượt qua cửa ải, anh giành được thanh kiếm thần kỳ ảo diệu. Sori có thể dùng thanh kiếm chặt đôi ngọn lửa ma thuật làm hai. Hôm nay mời cô bác, anh chị cùng các bạn xem bộ phim Jonin. Bộ phim kể về câu chuyện ở Nhật Bản vào thời cổ đại. Một cậu bé tên là Soji, nhân gian tin rằng anh ta được nuôi dưỡng bởi một thế lực thần bí nào đó. Sau khi chạy trốn khỏi cánh rừng, lãnh chúa Masaki vô tình tìm thấy Sori. Ông ta thấy cậu ta không phải người tầm thường, Ông vội đưa Sori về nuôi, cho phép Sori sinh sống trong gia tộc Samorai. Biết đây là điều cấm kỵ, cũng từ đó Sori có điều kiện gần gũi với nữ tử của lãnh chúa. Lửa gần dâm lâu ngày cũng cháy, cô cậu có tình tứ với nhau, nhưng phải yêu nhau trong bí mật. Ngày qua ngày, một hôm anh tháp tùng lãnh chúa trong một chuyến dã ngoại, tiến đến một cánh rừng hoang, nhận thấy điều bất thường, Soji vội báo cho thủ lĩnh dừng lại, để phòng hiểm nguy, tên thủ lĩnh kiêu căng nhắm mắt làm lơ, cho quân đi tiếp. Bất ngờ một con quái vật với hình hài hung dữ lao đến tấn công dữ dội, làm cho lãnh chúa hồn bay phách lạc, vãi cả trưởng văng xuống đất. Thủ lĩnh Ôi si hiệu lệnh cho tất cả tiến lên nhằm thẳng vào con quái thú mà đánh. Quái vật hung tận húc văng dẫm nát mọi thứ đám binh lính có đuổi theo bắn hàng loạt mũi tên vào nó, nhằm bảo vệ lãnh chúa. Tuy nhiên muốn bắt hay tiêu diệt quái thú là điều không tưởng. Quái thú húc văng toàn lính samurai. Nó cố gắng tìm cách thoát ra ngoài và chạy vào khu rừng bên cạnh. Thủ lĩnh samurai bám theo, theo sau là Soji, thủ lĩnh Oishi dùng kiếm tấn công quái thú, nhưng bị đánh văng xuống đất. Quái vật quay lại lao vào tấn công dẫn dữ. Soji thấy vậy vội bay về phía trước, nhanh như chớp cầm lấy thanh kiếm nhắm thẳng vào cổ hầu quái thú, thanh kiếm găm trúng tuyết tử ngoài ra tắt thở. Soji vội rút thanh kiếm trao lại cho thủ lĩnh Oishi, tên thủ lĩnh không những không cảm ơn, ngược lại hắn cảm thấy đó là điều sỉ nhục vì Soji là kẻ ngoại đạo. Cùng lúc đó, lão già lãnh chúa tiến đến, nghĩ rằng thủ lĩnh là người đã giết chết quái thú, liền ban thưởng và trao cho thủ lĩnh Oishi một vinh dự lớn, là người đại diện tham gia tranh tài ở đại hội Samurai sắp tới. Oishi nhìn xuống cánh tay dính đầy máu của Suri, tự hỏi vì sao quái vật lại bị giết dưới bàn tay của hắn. Lúc này Soji nhìn thấy một con cáo màu trắng tròn đôi mắt đang nhìn về phía anh, thì ra nó chính là con cáo thành tinh. Nó biến hình thành một người phụ nữ tên Mizu. Mizu phục sự cho chủ nhân của mình thuộc một đảng phái đối địch với lãnh chúa Masaki. Con gái lãnh chúa giờ đây trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô cùng mọi người vội vã ra đón cha và binh lĩnh trở về. Ông cha hiểu ý, biết nữ tử của mình tâm cho Soji. Khi màn đêm buông xuống cô vội lén đến nơi ở của Soji. Nhìn thấy Soji bị thương, cô nàng chủ ý muốn ấy ấy, nhưng anh chàng ta từ chối, bảo cô quay về vì không muốn người khác thấy cô đang ở với một người có địa vị thấp hèn như anh. Một tháng sau, tướng quân Shogun đến lãnh địa của Asano để chuẩn bị tham dự giải đấu. Soja tiến tới quan sát từ xa thì thấy một cô gái đi cùng với đám đông kia. Anh nhận thấy người phụ nữ có đôi mắt giống hệt đôi mắt con cáo hôm kia, không thể lẫn vào đâu được vội chạy tới dinh thự của Oishi để cảnh báo mối hiểm họa sắp xảy ra. Tuy nhiên Oishi làm lơ như những lần trước, không hề quan tâm, có lẽ vì Soji là người ngoại tộc, thấp hèn nên lời nói không có giá trị. Một ngày đẹp trời, lãnh chúa khi ra đến và chào hỏi lãnh chúa Masaki đồng thời tâm đắc khen ngợi cơ ngơi hoành tráng của ông. Cũng từ đây mối quan hệ giữa hai bên căng như dây đàn, hắn ta cố gắng vây vãn nữ tử nhà Masaki. Sáng hôm sau lễ khai mạc giải đấu bắt đầu, khi ra mang theo nhà vô địch của hắn, một gã cao to vạm vỡ mặc áo giáp, đeo mặt nạ bước lên võ đài. Trong khi đó, thủ lĩnh Oxy chuẩn bị lên thượng đài thì bỗng thấy một con cáo trắng, cáo ta sử dụng thuật thôi niên khiến Oxy bất tỉnh. Khi Soji đến mọi chuyện không thể làm gì hơn. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn cách buộc anh mặc vội lên mình bộ giáp Oxy để lại, rồi đeo mặt nạ bước lên thượng đài thi đấu. Bước chào hỏi theo nghi thức hai võ sĩ chào các lãnh chúa, lập tức hai võ sĩ chiến đấu sống sinh tử với nhau. Samurai áo đen tấn liên tục bằng một loạt nhát chém vào đối thủ. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, tiếp tục trận đấu, nhưng có lẽ cuộc chiến không cân sức. Đến lúc kiếm của Soji bị gãy mà chiến binh áo đen vẫn không hề hấn gì, Sori bị phản đòn bay ra khỏi võ đài, rơi mất mũ và để lộ danh tính. Tướng quân Sô Vân cho dừng trận đấu, ông tiến về phía trước nhận thấy đây không phải Oishi và đó không phải là một samurai. Ông lập tức hạ lệnh hành hình, mọi người chạy đến van xin. Lãnh chúa Masaki cũng cầu xin tướng quân hãy tha mạng cho Soji. Ông ta rời đi, tuy nhiên ngay sau đó Soji bị trừng phạt bằng đòn roi tới tấp cho tới khi bất tỉnh. Mizu và Kiso sau đó lên kế hoạch để loại bỏ lãnh chúa Masaki. Ả à, ma đầu sử dụng ma thuật tà đạo tạo ra một con nhện cực độc, nhanh chóng bí mật lẻn vào trong phòng lãnh chúa Masaki. Con nhện tiết ra chất độc khiến ông ảo giác thấy cô con gái đang bị một gã đàn ông hãm hiếp. Ông chạy tới giải cứu con gái, tuy nhiên bị lính canh bên ngoài kịp thời ngăn chặn lãnh chúa Masaki ra tay. Ngày hôm sau, Masaki bị kết tội và tướng quân Sogan ra lệnh hành hình nhưng cho phép ông giữ lại danh dự bằng cách mổ bụng tự sát sau quay chết của ông tướng quân thông báo rằng khi Kiso sẽ cưới mỹ nữ nhà Masaki, đồng thời ban giữ gìn hòa bình giữa hai gia tộc. Nữ ma đầu và thủ lĩnh khi ra mặc sức ra tay hắn, đồng thời đẩy thủ lĩnh Oishi xuống ngục tối. Một thời gian sau, người của khi ra đưa Oishi lên khỏi căn hầm và kéo anh ra ngoài đường. Mọi người trong gia đình lập tức đến và đưa ông về nhà. Oishi biết tất cả mọi người đã bị đuổi ra rời khỏi lãnh địa, còn Sori phải làm nô lệ. Ông lập tức bảo con chuẩn bị ngựa và lương thực, hai cha con cưỡi ngựa băng rừng lội suối cuối cùng cũng đến được Amsterdam. Họ đi đến một đấu trường bỗng nhiên thấy Soji đang đánh nhau với một con quái vật khổng lồ. Tên khổng lồ dùng những cú đấm muốn lấy sinh mạng của đối phương. Tuy nhiên Soji đâu phải dễ sơi, anh nhanh chóng lấy chiếm được lợi thế và dùng kiếm xuyên bụng rồi chặt đầu đối thủ. Ôi si tiến tới đang nói gì đó, rồi hai người lao vào đánh nhau, quyết liệt đe dọa đến tính mạng. Sau đó hai người thì thầm với nhau cho đến khi Soji bừng tỉnh. Cả hai lập tức chiến đấu với đám chủ nô để tháo chạy ra ngoài, thiêu cháy nơi đây, giả phóng cho nô lệ. Percy nói với Sori, mỹ nữ của anh bị ép làm thê thiếp hai người cưỡi ngựa đến một nơi bí mật, nơi mà các su mu dai khác đang đón chờ. Kế hoạch được vạch ra, họ sẽ giết chết bọn tà ma ngoại đạo kia để trả thù cho chủ nhân. Mỗi người thực hiện nhiệm vụ được giao phó, nhóm người phi ngựa tới một ngôi làng đang được canh gác cẩn mật có lẽ do tên khi ra chỉ đạo. Vì thế Sori nói vẫn có cách nhưng hết sức nguy hiểm, họ phải liều mình tiến vào khu rừng nơi có pho tượng khổng lồ, lãnh địa của quỷ dữ. Sori bảo mọi người hãy ở bên ngoài, anh và Oshi bước vào trong để gặp lũ quỷ dữ, hai người tiến vào hang động. Sori nói với Oshi và căn dặn ông tuyệt đối không được rút kiếm trong bất cứ tình huống nào. Khi bước vào bên trong, trước mắt hai người là những nhà sư mặc áo cà sa, đang quỳ dưới chân pho tượng. Một mình anh tiến vào trong, trước mắt là một thanh bảo kiếm được gắm thẳng đứng chính giữa, một con quỷ tiến đến anh và chào mừng anh đã trở về, đồng thời hỏi anh tại sao phải giúp đỡ những kẻ đã từng coi thường anh. Sori đáp lại rằng họ là những người bạn tốt, đáng được tôn trọng. Con quỷ đánh vào tâm lý bảo rằng anh không bao giờ được ở bên mỹ nữ của mình, nhưng Soji chấp nhận điều đó, nhìn thấy quyết tâm của anh, con quỷ bảo anh rút thanh kiếm ra cả hai người dùng ma thuật lao về phía trước những Sori nhanh hơn sư phụ của mình. Cũng lúc đó, Soji nhìn thấy mọi người đi vào ngôi đền, cũng lúc đó bên trong lũ quỷ liền rút kiếm, chúng bắt đầu đứng dậy tấn công các samurai. Liên tiếp từng người, từng người bỏ mạng dưới lưỡi kiếm quỷ dữ. Ôi si định rút kiếm ra giao chiến, nhưng chợt nhớ lời nói của Sori, anh liền ngừng lại, đau lòng nhìn người của mình chết thê thảm. Hóa ra những gì đang diễn ra chỉ là ảo giác, anh đã vượt qua bản lĩnh và giữ đúng lời hứa với Sori. Trước mắt anh là những thanh kiếm, bảo vật của quỷ dữ ban tặng cho anh và mọi người, các Samu dài mang vũ khí rời khu rừng đi đến một quán rượu. Cùng lúc này họ nhận được thông tin, mỹ nữ của Soji sẽ lên xe hoa ngay đêm nay. Đó chính là cơ hội để họ ám sát tên ma đầu. Lập tức mọi người lên lưng ngựa phóng đi nhanh như gió. Các trinh sát lần lượt khóa chặt mục tiêu. Chỉ có hai cận vệ canh gác. Bất ngờ Mizu phóng hỏa thiêu cháy toàn bộ nơi này. Hóa ra đây chỉ là cái bẫy. Do bọn chúng răng ra tiếp đó là màn phục kích cung tên. Tên áo đen cũng xuất hiện. Chúng ra tay tàn sát không muốn một ai sống sót. Quân của thủ lĩnh Oishi thiệt hại lớn buộc phải tháo chạy trong tuyệt vọng, Soji đến trấn an và thức tình bản năng của hiệp sĩ. Chúng ta phải báo thù cho những người đã nằm xuống. Sáng hôm sau, Soji nhìn thấy đám người đang diễu hành, anh thầm nghĩ đây là cơ hội để ho trà trộn đi vào lãnh địa. Họ chặn đoàn người lại rồi thực hiện kế hoạch đã vạch ra, chuẩn bị phục kích vào trong lãnh địa của kẻ thù. Màn đêm buông xuống cũng là lúc tiến vào trong lãnh địa, tiến sâu vào xào huyệt. Trong lúc đó khi Ra đang chuẩn bị hôn lễ với mỹ nữ nhà Masaki, chúng đang xem những tiết mục văn nghệ chào mừng hôn lễ. Bên ngoài các dũng sĩ báo thù đang chuẩn bị giáo kiếm tiến hành theo kế hoạch. Họ ám sát lính canh một cách nhanh gọn nhưng ngay sau đó bị phát hiện, cuộc hỗn chiến diễn ra làm cho đám đông hoảng loạn nhão nhào chạy toán loạn. Các dũng sĩ còn lại đang phải đối đầu với tên sát thủ áo đen rồi một cái kết không ngờ hắn bị nổ tan xác. Do lột vào cái bẫy được đặt trước đó, Oishi và Sori gặp nhau rồi cùng đuổi theo vào trong dinh thự, họ lần lượt tiêu diệt những tên lính bên trong. Rồi cái gì đến cũng đến, họ đuổi kịp khi ra và mỹ nữ hai người chia ra đi tìm mỹ nữ chạy ra ngoài và gặp lại Sori. Hai người chạy tới ôm nhau thắm thiết thỏa lòng mong nhớ bấy lâu nay ngay sau đó xuất hiện một kẻ phá đám. Trước mắt họ chính là ma nữ tà đạo, ả à biến hình thành con rồng khổng lồ với bộ răng sắc nhọn. Nó điên cuồng tấn công Sori một cách điên cuồng, hai bên quyết một trận sinh tử, một mất một còn. Trong khi đó, Oishi đang quyết chiến với tên sát thủ, Cuộc chiến diễn ra hết sức ác liệt, đôi bên cố gắng tấn công vào điểm yếu của đối phương hòng lấy mạng đối thủ cuối cùng Oishi đã dồn hắn vào chân tường. Sau đó tiến vào căn phòng liên tục tấn công cho tới khi quật ngã hắn dùng thanh đao trong người đâm hắn một nhát chí mạng sau đó dùng thanh kiếm của lũ quỷ làm tiến hắn đến với thế giới bên kia. Oishi cầm cái đầu ra ngoài dơ lên cao, hô mọi người dơ tay đầu hàng. Quân lính bỏ vũ khí và quỷ xuống, chính thức kết thúc cuộc chiến. Về phía Sori và con rồng, đôi bên chiến đấu ăn miếng trả miếng. Suri dần giành lại thế trận, mặc cho rồng lửa tung hết chiêu thức lẫn ma thuật của hắn. Cuối cùng anh sử dụng thanh kiếm của quỷ, sử dụng những kỹ năng ảo diệu nhất, phóng nhanh như chớp đâm một nhát chí mạng thanh kiếm ghim thẳng vào đầu, khiến ma nữ rồng lửa hiện rõ nguyên hình, trở về hình dạng con người rồi nhắm mắt xuôi tay, tạ thế có trần. Các samurai dũng sĩ sau khi tiêu diệt xong bọn tà ma ngoại đạo, họ rời khỏi lãnh địa kẻ thù trở về quê nhà trước sự khuất phục và chào đón của mọi người khi tiến đến lăng mộ của chủ nhân. Oishi đặt thanh kiếm lên ngôi mục của ông, nhận được tin lúc này tướng quân Sogan xuất hiện, ông ban hành mệnh lệnh bắt tất cả các dũng sĩ Samurai thuộc lãnh địa Masaki phải chết vì họ là những người phá bỏ luật lệ. Lời thề, nhưng họ là những dũng sĩ dũng cảm luôn chiến đấu vì thân chủ của mình, nên được ban cho một cái chết nhằm lấy lại chút danh dự bằng hình thức tự sát. Bộ phim kết thúc với một cái kết không thể buồn hơn, đó cũng chính là khí chất nổi bật của các dũng sĩ Samurai các dũng sĩ Samuraj có thể tự sát nhưng không bao giờ cúi đầu. Cảm ơn quý cô bác, anh chị cùng các bạn đã xem hết video hôm nay. Xin quý cô bác, anh chị cùng các bạn bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ video này. Tiếp thêm cho chúng em nhiều động lực để ra những video hấp dẫn và ý nghĩa hơn. Chân thành cảm ơn. Chúc cả nhà sức khỏe, hạnh phúc và yêu thương. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Thân ái.